Chào các bạn Ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn là trồng đu đủ bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang để làm sao mà cho tỷ lệ quả sai từ gốc đến ngọn và cho chất lượng đu đủ là trái to, quả ngọt, mã đẹp, ờ, ăn thơm ngọt sắc và đảm bảo là cây đu đủ sống 100% và sau đây thì chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn trồng đu đủ bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang à, Vâng, cái con giống thì chúng tôi đã chuẩn bị đây rồi các bạn nhé và đây là giống thì cái đu đủ này là người ta cho cho nên nó là ép thứ mấy rồi cho nên là thôi thì cứ ra giống nào thì ta hưởng giống đó các nguyên liệu gồm có là phân bón silicon Phát Bắc Giang loại túi 5 cân đây các bạn nhé loại túi 5 cân và NPK của Bắc Giang NPK của Bắc Giang đấy và cái này là năm 13 Cái này là năm 13 Đấy Sau khi đã đổ ra Vâng đấy. Và chúng tôi đã đổ ra đây rồi các bạn này Đổ đây rồi Thì đấy Chúng ta cũng đổ chung cái lượng Silic phát này vào Được rồi Ở đây tổng số là có 20 cây các bạn ạ 20 cây thì mỗi gốc là chúng ta trồng như này ta chỉ cho khoảng một à, lạng silic một cho đến hai lạng trên một gốc thôi Đấy. cây nó bé thì chúng ta cứ cho vào đây và nó sẽ có phân ăn dần thì 20 gốc thì nó sẽ hết khoảng độ tầm 4 cân Đấy, còn chỗ này còn chừng một cân thì để lại các bạn nhé Đấy, đều lên khi Vân đã được trộn đều rồi Được Thì ta mới ta... Vâng. ta đã chuẩn bị những cái hố Như thế này Đấy Hố thì các bạn chỉ cần đào sâu là khoảng 20cm Và rộng là khoảng 3 3 đến 40 cm thôi các bạn nhé Không cần phải quá rộng Đấy chúng ta chỉ cần đào sâu như này thôi Đấy là chúng ta rắc phân đây cái phân silic thì ta cho phân silic và NPK thì NPK thì ta cho khoảng một lạng phân silic cho hai lạng để ta bón như vậy nó cũng hơi nhiều nhưng mà nhưng mà để sau này mà cây nó bén rễ một cái là nó có chất đất ăn thì sau khi mình rắc phân xong thì mình đắp đắp phủ một lượt đất mỏng xuống đấy của lượt đất mỏng như này xuống đấy thế sau đó chúng ta đặt cây lên vâng à, để giúp cho đu đủ là quả nó tức là để giúp cho cái quả ra, nó ra nó ra ở tầm thấp tầm thấp không ra ở tầm cao ừ, dạ, và đầm và để cho nó sai sai quả thì các bạn nghiêng cái đu đủ này về hướng tây đấy chúng ta vâng, nghiêng à, và đường tây là một là cho nó quả nó ra ở tầm thấp thứ hai là để cho nó ờ, quả nó sau này nó ngọt nó ngọt là một cái nữa một cái nữa là để cái nó đón được cái cái cái ánh nắng của cái hướng đông Đấy, đón ánh sáng từ hướng đông hướng đông và đón ánh sáng ờ, đón, ánh ánh mặt trời thôi đón ánh mặt trời ở hướng đông không thì... ở hướng tây để chúng ta trồng về hướng Tây để đón cái ánh nắng của hướng Tây thì là quả nó sẽ ngọt hơn và chúng ta trồng nghiêng như này thì quả nó sẽ ra tầm thấp nó không ra tầm cao thì nó rất là tốt đấy và như vậy là tôi đã thực hiện xong một cây bây giờ ta vâng. bây giờ mình có thể là nếu không là mình có thể trực tiếp luôn là bà tưới luôn nước cho cho cây luôn thì là được cây nào là tưới xong cây đấy vâng. sau khi mà trồng xong thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng phải lèn cây khá là chặt tí nhé cũng phải lèn cây chặt này Đấy, để cho gió nó không bị lay không bị lay gốc và sau khi trồng xong thì ta tưới cho nó một Đấy, tưới ít tưới vừa thôi không cần tưới nhiều các bạn nhé để nó, cho nó chặt gốc thôi vâng chúng ta chỉ tưới cho nó một một can và sau đó ta trồng sang chuyển sang là trồng ờ, hố thứ hai hố thứ hai cũng là trồng tương tự như hố thứ nhất ba cho phân ở đây là ta sẽ rắc cho nó là ba nắm vừa NPK cái này thì hàm lượng ờ, đạm của nó rất là thấp nó chủ yếu là lân thôi các bạn ạ Đấy. và ta sau khi rắc phân xong thì ta nấp lại một lần đất mỏng rồi sau đó ta trồng cây lên trồng thì các vẫn cũng như là ở cây thứ nhất các bạn lưu ý là trồng nghiêng một góc là 45 độ đấy hướng về phía tây hướng về phía tây các bạn nhé để đón cái ánh nắng của phía tây thì là sau này quả nó sẽ rất là ngọt đấy nhiều, nhiều quả quá không nghiêng nó vừa vừa thôi đấy đấy đấy, đấy. đấy. sau khi mà trồng xong thì ta lại tưới nước ta lại tưới nước cho nó cái này ta chỉ tưới sơ thôi các bạn nhé vài hôm thế để cho nó chặt ờ, cái cái cái, cái sơn một chút thôi à. vài hôm người ta mới tưới nó ấm chân thôi tiếp tục tiếp tục ta lại sang ờ, ta cây thứ ba câu ờ, cây khác đây chúng tôi chỉ làm demo cho các bạn ba cây thôi đấy trồng đủ nó rất là dễ người ta cũng giải phân xuống hố sau đó ta lấp đất lại là ta đặt cây ta cũng đặt nghiêng một góc 45 độ Và đến giai đoạn nào mà bón phân và bón như thế nào thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn theo từng giai đoạn các bạn nhé Đấy. Đấy như vậy là Bác tưới nước đó Ta đã trồng xong cây thứ ba cứ như thế là ta trồng là tất cả trong vườn là các cây là mình đều là theo cách trồng như thế trình trồng thì tất cả nó giống nhau các bạn ạ Và trồng như thế này có phân silic thì đảm bảo nó sống 100% luôn Và các bạn nhớ đón xem những à, video tiếp theo của Thanh Tân à, Hướng dẫn khi mà ờ, bón phân cho đu đủ và bón phân cho chuối à, Đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết